Đấy, xin chào anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi à, muốn được à, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi và nó rất là hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, rất là nhiều anh em đã mua bộ hột này và đã có những cái chiến thắng tất cả những cái sân chơi không loại trừ một cái sân chơi nào cả kể cả sóng sới C1 anh em có thể là cầm vào anh em chơi thì cái tăng tích của nó thì ờ, bao cho anh em nam châm nước muối dọi đèn ok Đấy, bao cho anh em cả trẻ hột luôn anh em ăn thua trẻ hột bình thường nhá đó. thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây Đấy, hay là còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí đó thì nó cũng là là một thôi nó cũng là do bên cơ sở tôi làm và nó được làm từ cái chất liệu nhựa khá là ổn Đấy, khá là tốt và hột bao lủi cho anh em hột bao thầy thợ nghe hột cho anh em thì cái bộ hột này anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết nó đi cực kỳ khôn Đấy. hiệu quả của nó để cho anh em có thể lắp theo ý muốn nó lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em thì cái cách lắc làm sao thì à, khi mà anh em mua hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu à, cây này bộ hột tài xỉu mắt hí này thì uh, vì sao nó gọi bộ mắt hí thì ờ, anh em thấy cái mắt của nó đây, cái mắt của nó khá là nhỏ thì cái bộ mắt hí này cái bộ hột tài xỉu cây này cái bản chất của nó đi rất là khôn đấy và cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao thì anh em nào dùng thử anh em sẽ biết nhé đấy, thì bây giờ tôi vào test cho anh em thì khi mà anh em đi mua cái bộ hột tài xỉu thì anh em thứ nhất là cần bộ hột đi đều thứ hai là bộ hột đấy phải đi theo ý muốn của anh em và cái thứ ba nữa là cái bộ hột này nó có tỷ lệ bão thì ờ, cái thứ nhất là đi đều đúng không anh em Đấy, chén này đang 556 này chén này thì là anh em bắt buộc anh em phải về xỉu rồi đúng không thì bằng cái cách lắc bằng cái cách lắc nào để anh em lắc xỉu thì chưa cần đến cách lắc của tôi anh em cứ lắc vào anh em lắc tay ngang hoặc là anh em thử hột anh em lắc tay ngang Đấy, anh em cứ lắc như này với tôi thì xem là cái bộ hột này nó tài hay là nó xỉu 225 nó xỉu bộ hột đi khôn đúng không anh em Đấy, anh em nào mà không biết cái bộ hột nó đi khôn như thế nào thì à, anh em xem video anh em thấy khi mà nó xuống xỉu thì xuống xỉu 910 cho anh em còn lên tài thì nó hay lên tài 10 11 đó thì đó là những cái bộ hột à, lên 11 lên 10 à, lên 11 đấy, lên 12 đấy, đấy là những cái bộ hột tài xỉu mà được gọi là khôn nhé tiếp tục cho anh em này vẫn là đi đều cho anh em này ba bốn năm này tiếp tục này anh em cứ lắc tay ngang như vậy Đấy, xỉu này 80 phần trăm là tài Đó, lại 556 bộ hột đi khá là khôn khá ổn định cho anh em nhé đấy đặc biệt là những cái chén kết khi mà anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách lắc cái chén kết để cho anh em kết được ở trong 90 phần trăm ví dụ như chén này chẳng hạn ví dụ như chén này chén này tôi lắc thì nó có tỷ lệ 90 phần trăm chén sau nó sẽ là xỉu nhé tôi thử cho anh em này Đó. 90 phần trăm nó sẽ là xỉu mở cho anh em này hai ba năm đúng không anh em rất là hiệu quả đấy còn cái cách mà giữ tài giữ xỉu thì là anh em cứ lấy hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau anh em gọi điện trực tiếp video cho tôi Đấy, khi mà anh em có hột rồi thì anh em tôi sẽ nói thì nó sẽ rất là dễ cho anh em để anh em lắc nhé Đấy, xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này hai ba năm hai ba năm thì làng sẽ đánh tài Đấy, rất là nhiều làng đánh tài Đấy, thì mình phải giữ xỉu Đấy, xỉu bảy tám mươi phần trăm là xỉu Đấy, 5 4 1 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 3 4 1 tiếp tục giữ xỉu chén này nhất xỉu 153 này tiếp tục này tiếp tục vẫn là nhất xỉu này Đấy, hai nhất luôn này Đấy, cái này lên tài Đấy, nó lên tài 12 thì anh em nào mà muốn được à, tư vấn hay là muốn được uh, sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây hay là bộ hột tài xỉu mắt hí này thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi là Sơn Tài Xỉu ở bên xe miền Tây anh em có thể lên cơ sở để giao lưu bất cứ lúc nào Đấy, video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em